nắng mắt của em cùng mơ môi cao đã là anh cả đêm thức trắng nghĩ về em mà chuyên tình chạm nam có tình yêu nào không đầy nắng có hoàng hôn nào không xa xăm nếu mà đêm về trong u tối tắt đèn thôi and I miss you lại